na na na na pa la pa pa pa du na na na na na la na la I agree and play some games this do it now yes like now pa la pa pa pa pu pa chu chu chu up up like pa du na na na na pa la la 恋愛バナーなせないライコラディスコプレイプロジェクティバ パラパラパララララララララ縦のディレクタージョジョララララララララそまたかさやなさためかみななななパラパパパドゥナナナナなら Yes, right now. Da la ba, pu pa, pu pa, chu chu chu. Up, yap, yay, ba do na na, nap na Banana. Lên lấy banana, xe này lấy cô làm gì? Cô xây đồ trực tiếp ba. Ba la ba la ba la